Tôi xin chào tất cả anh em nhé Thì cái video này tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đĩa tài xỉu hai chiều hay là đĩa tài xỉu âm dương anh em nhé anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng thì cũng biết được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại rồi đúng không anh em thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua và cũng như là chỉ cho anh em cái cách chơi cách sử dụng của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều cho anh em biết chơi làm sao cho nó hiệu quả và chính xác tuyệt đối anh em nhé thì ờ, đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp rất dễ chơi anh em nhé chỉ cần là anh em mang được cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay là cái đĩa tài xỉu âm dương và trong các sân chơi của anh em thì anh em sẽ luôn nắm chắc chắn cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé cái đĩa tài xỉu hai chiều này thì nó giúp được gì cho anh em thì tôi cũng sẽ trả lời luôn là đây thì đĩa tài xỉu hai chiều thì anh em phải hiểu nó như thế nào hai chiều thì nó cũng như là chiều tài và chiều xỉu đúng không anh em ví dụ là chiều âm là tài chiều dương là xỉu đó thì đây cái đĩa này anh em chỉ cần là đánh dấu vào một điểm nào đó thấy dễ nhìn và chỉ một mình anh em biết thôi anh em nhé anh em đánh dấu chiều tài thì chắc chắn chiều đối diện của nó sẽ là xỉu đúng không anh em tôi cũng sẽ nói luôn cho anh em là cái bộ đồ chơi này là đồ chơi nam châm thì khi anh em đến các sân chơi và đi đánh tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp anh em không nên thử nam châm còn đâu mà anh em muốn thử nước muối nổi hay là anh em muốn dọn đến bên trong đều được hết anh em nhé trừ cái lâm châm thôi vâng thì đây anh em ạ vâng thì cái đĩa cái hột tài xỉu hai chiều này nó là đi chung với nhau Vâng thì bây giờ tôi cũng sẽ chỉ cho anh em cái cách chơi của nó anh em nhé Cái đĩa này tôi cũng chưa biết là cái ờ, chiều nào chiều tài hay là chiều là chiều xỉu Nên là tôi sẽ nắp để xem chiều nào sẽ là về tài anh em nhé này, chiều này xỉu này tôi sẽ thì anh em phải lắc chuẩn đó thì anh em nhìn này biết biết rồi đúng không anh em khi anh em nắp về bên này nắp hột đệ về bên này nó sẽ là về uh, xỉu còn đâu đối diện của nó sẽ là về tài đúng không anh em thì đó chỉ cần là anh em muốn nắp về xỉu đúng không nắp về xỉu thì anh em đưa cái chén lắc cái chén về phía tôi anh em nhé phía phía ờ, về phía mình hoặc là anh em đánh dấu về ờ, cái chiều tài hay chiều xỉu thì anh em phải biết đúng không anh em đó thì còn đâu cái ờ, cách nắp ngược lại ví dụ như là chiều tài đi đó đúng anh em anh em chỉ cần là lắc về phía trước chúi một chút thôi anh em nhé không cần là phải lắc đưa hẳn như thế này đâu anh em ok cho anh em rất chính xác luôn này anh em để tôi đưa lại ngược lại về phía tôi nhá tôi lại một số xỉu này đó chuẩn xác không anh em lại xuống xỉu tiếp tục tôi lại thích xỉu à, tiếp tục tôi lại thích xỉu thì tôi cũng sẽ giữ xỉu lắc xỉu cho anh em này đó vẫn là xỉu anh em nhé kể cả anh em lắc mạnh cũng vậy đó đúng anh em 135 xỉu anh em nhé thì đây chén này tôi không thích xỉu nữa thì tôi muốn lại lắc muốn lên tài đó đúng anh em 346 tài thì tôi chỉ lắc cho anh em thử vài chén để cho anh em xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em hay không anh em nhé thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều và cái à, đĩa tài xỉu âm dương nó đi cùng theo là cái hột tài xỉu âm dương hoặc là hột tài xỉu hai chiều thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số 0948 306 996 và 0942 306 996 tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé Ờ, vâng thì bây giờ cái video của tôi cũng kết thúc tại đây tôi chào tất cả anh em nhé anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ